xin chào toàn thể anh em thì uh, quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì đối với một số anh em mà làm tay con ấy mà anh em mang những cái bộ đồ công chuyện mà áp dụng vào những cái sân chơi tài xỉu của anh em thì anh em hoàn toàn giành chiến thắng đấy là cái điều đương nhiên rồi còn đối với một số anh em mà làm tay con mà đến những cái sân chơi của người ta mà anh em không mang được nắp đĩa quân hột vào trong những sân chơi thì làm cách nào để anh em giành được chiến thắng ở những cái sân chơi đấy thì à, đến video ngày hôm nay là tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái dòng máy đó là máy nghe đa lăng hay còn gọi là máy nghe đa tần thì à, những cái dòng máy về nghe trước đây ấy, thì anh em biết rồi thì là thường thường anh em vào những những sân chơi thì là thứ nhất là nó ồn thì anh em thường thường hay bị đánh sản và cái độ chính xác của nó không được cao còn những cái dòng máy nghe đa lăng hay đa tần này thì anh em biết rồi là bây giờ nó cải tiến rất là nhiều nó tích hợp một con IC ở tiếng ồn và thứ hai là nó phân âm những hồ tài xỉu này chính xác hơn sau khi những cái dòng máy này nó có nghe được tiếng hột và nó đó nó phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì nguyên lý hoạt động của máy này là báo một dung thì là về xỉu hai dung thì về tài còn đối với một số anh em mà người ta hỏi tôi là những cái dòng máy này có nghe được những hột trợ và hột công chuyện hay không thì tôi cũng trả lời luôn những cái dòng máy nghe về đa năng này và đa tần này nó có thể nghe được tất cả những cái bộ hột trợ và hột công chuyện và hột không tan đây là những cái bộ hột mà không chuyện nhưng mà hoàn toàn là không tăng tích thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em từng những loại hột một đối với hột trợ bây giờ tôi sẽ bốc những ba hột trợ hoàn toàn bình thường ra cho anh em này thì ờ, trước khi test thì tôi cũng cho anh em thấy được là lắp đĩa và quân hột hoàn toàn bình thường còn một số anh em mà chưa biết cách về kiểm tra về nắp đĩa quân hột như thế nào là đồ không chuyện thì anh em này, dùng cái đèn flash này anh em có thể soi xuyên qua những cái bộ lắp đĩa này anh em nhìn thấy không hoàn toàn là ánh sáng soi xuyên qua thì không phát hiện cái tang tích gì anh em nhìn thấy không hoàn toàn bình thường về lắp này anh em nhìn không còn đối với quân hột thì à, những cái dòng hột trợ thì anh em chú ý này nhìn những cái dòng hột trợ này hoàn toàn trong suốt như này anh em nhìn không anh em nhìn có rõ không trong suốt và ngâm nước muối là nổi thì tí tôi test xong những cái bộ hột này tôi sẽ đưa vào nước muối để thử cho anh em để tất cả những cái hột mà chợ này thì là khẳng định với anh em là nước muối nổi đều các mặt rồi bây giờ tôi sẽ test luôn về cái máy nghe đa tần này thì khi anh em vào trong sân chơi nắp đĩa quân hột là hoàn toàn là của người ta anh em làm sao anh em chỉ cần là bật cho tôi cái máy này lên và anh em đeo trong người thì bây giờ tôi test tôi để trực tiếp cái máy ở đây để cho anh em thấy được cái máy này nó hoạt động như thế nào và nguyên lý về nó nhịp rung của nó như thế nào nó về tài như thế nào về xỉu thì ờ, sau khi máy nó nghe và phân âm ra thì nó báo một rung về xỉu hai rung về tài Rồi ờ, test cho anh em tiếng đầu tiên này nắp đĩa của quân hột hoàn toàn của người ta rồi Đấy, máy báo một rung thì đối với một chợ tôi thử mời anh em tiếng đầu tiên xem nó có chuẩn không một ba và năm rất là chuẩn tiếng hai À, anh em cũng chỉ biết cách là anh em sử dụng những món đồ này chứ còn này nắp đĩa quân hột thì bây giờ anh em không mang được rồi máy lại báo cho tôi là một dung thì à, anh em lại đánh tôi về xỉu này một bốn và năm tiếng tiếp theo anh em này rất là dễ chơi máy báo hai dung anh em đánh cho tôi về tài mà anh em xem ba bốn và sáu tiếng tiếp theo anh em này máy vẫn báo hai dung anh em đánh cho tôi về tài này đuối hỗ trợ là hoàn toàn là chính xác Đấy. Đấy, anh em xem qua nước muối là nổi hoàn toàn những dòng hỗ trợ này còn đối với những hột mà không chuyện này mà lâm châm hít này anh em nhìn nhá ở đây là lắp đĩa là hoàn toàn bình thường nha anh em nhé thì tôi cũng nói luôn là sau khi nhà cái mà người ta có thể thay đổi về quân hột thì anh em làm sao anh em tắt cái máy này đi và anh em bật máy này lên và anh em khởi khởi động lại cái máy này thì nó sẽ hoạt động tốt hơn bây giờ tôi test cho anh em về những hột câu chuyện này máy báo một tung mở anh em xem cái đồ công chuyện này xong có chuẩn không một ba và năm tiếng tiếp theo anh em này máy báo như này này anh em biết rồi là một dung thì lại về xỉu rồi một một hai tiếng tiếp theo anh em này anh em là loan tay cũng có thể là chơi được luôn máy báo hai dung đơn giản anh em đánh cho tôi tất tay về tài rồi anh em nhìn chưa năm năm bốn tiếng tiếp theo anh em này máy báo một dung anh em đánh cho tôi về xỉu rồi anh em nhìn chưa một hai ba rất là chính xác đối với những cái hột công chuyện này tôi sẽ test luôn cho anh em về những hột không tang này người ta cứ thay đổi hột là anh em làm sao anh em phải tắt máy đi và anh em bật lại thì à, máy sẽ khởi động và reset lại cái dòng máy đây là hột không tang thì anh em biết rồi những video trước là tôi những cái dòng hột không tang này bao cho anh em soi đèn thử lâm châm và ngâm nước muối và đặc biệt những cái bột hột không tang này là có thể là anh em có thể đưa cho người khác mang về đập tan hoặc chẻ vụn những bột này ra không thể là phát hiện anh tang thích gì còn tôi tôi sẽ thử về những cái dòng máy nghe về đa năng này, đa tần này rồi ờ, các anh em về hột không tang này máy báo hai dung tôi mở anh em xem một không tang này xem chính xác không hai bốn và sáu tiếng tiếp theo anh em này máy vẫn báo ai dùng anh em đánh tôi về tài này. 556 tiếng tiếp theo anh em này lại hai dung đánh tài rồi sai một tiếng tiếng tiếp theo anh em này thì tất cả những bộ đồ nào nó không bao giờ nó đạt cho anh em độ chính xác được 100 trăm cả máy báo một dung anh em đánh cho tôi về xỉu ơi 134 một số anh em hỏi tôi cái nhịp dung của những cái dòng máy này dung như này thì anh em sợ chơi đêm tối hoặc chơi chỗ đông người thì sợ người khác phát hiện đấy thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp vào đây để tôi cắt cho anh em vài ba tiếng để anh em chú ý là xem qua nhịp dung anh em có thể nghe thấy hay không cắt ờ, cho anh em tiếng đầu tiên này anh em nhìn không anh em không nghe gì không máy rung hoàn toàn rất là im máy báo hai rung anh em đánh cho tôi về tài này. 44 và 5 tiếng tiếp theo anh em này máy rung hoàn toàn rất là im máy vẫn báo hai rung anh em đánh cho tôi về tài này ba bốn năm đấy tôi test cho anh em một hai tiếng cuối này đây là những bộ hột không tang anh em nhé máy báo hai rung anh em đánh cho tôi tất tay về tài này ba và năm sáu chắc cho anh em tiếng cuối này máy báo hai rung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 tôi sẽ đưa những cái dòng máy cao cấp này ra để tôi test cho anh em thấy được cái bộ đồ này xem nó có hiệu quả hay không để anh em lựa chọn mà sao anh em phù hợp đến những sân chơi của anh em thì anh em xem qua video nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi những cái bộ đồ sau cao cấp hơn thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì à, cảm ơn anh em đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo